Chào mừng uh, quý bạn đến với kênh video của điện máy Cường Linh Thì hôm nay chúng tôi đang tiến hành uh, test thử con máy ép cám này Đây, thì uh, máy uh, có thêm ngô hạt này Đấy, ngô hạt cùng uh, đây trộn thêm uh, cám gạo vào Thì uh, chúng ta lưu ý là chúng ta có vẫn có thể ép được ngô hạt nhưng ừ. với tỷ lệ tỷ, tỷ lệ nó vừa phải thôi Đấy, tầm khoảng uh, 20 đến 30 ngô hạt thôi Đấy, hoặc là thêm nước vào thì uh, chúng ta độ ẩm lưu ý là chúng ta cầm tay chúng ta nắm như này, này. nó nó ra cái nắm như này đấy chứ không, đừng có để ướt quá mà cũng đừng để khô quá thì à, ép nó sẽ ra viên nó không được đẹp hoặc là sẽ khó ra viên đấy đây máy chúng tôi sẽ tiến hành à, test thử máy này máy chạy điện một pha thôi sau khi ờ, ép cám ra thì cá sẽ có độ nóng nhất định này đấy nó không phải chính hẳn đâu nhưng mà nó có độ nóng nhất sau khi trộn nguyên liều đồ ẩm ờ, vừa phải thì chúng ta chỉ cần đổ nhiều như này này không ờ, sự tắc cái ờ, sản phẩm cho chúng ta ép cám xong này đấy, những hạt cám này tròn đều này đấy, không vụn chắc chắn đấy hạt cám này đấy thì mình có thể điều chỉnh được độ dài ngắn của hạt cám nhé đấy, có lấy dao ngay đầu đây thì cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video nhớ like đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo những ờ, sản phẩm mới bên điện máy cường linh chúng tôi sản xuất cảm ơn quý vị và các bạn